Ngày hôm nay, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển mạng di động Vinaphone. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới dự. Chính thức hoạt động từ ngày 26 tháng 6 năm 1996, Vinaphone là mạng di động đầu tiên do người Việt xây dựng và phát triển. Đây cũng là nhà mạng đầu tiên phủ sóng 63 tỉnh thành, đơn vị đầu tiên thử nghiệm thương mại 5G thành công tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, VNPT Vinaphone sở hữu hạ tầng, mạng lưới viễn thông đáp ứng đầy đủ nhu cầu quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền không gian, phòng chống thiên tai cũng như của gần 30 triệu khách hàng, nền móng vững chắc để VNPT thực hiện khát vọng trở thành tập đoàn công nghệ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, góp phần kiến tạo chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Nhân dịp này, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.